well, well, well. Well, well, well. tí á gần tới rồi tới rồi tới quẹo vô đây chạy đi cuối đường dạ chào bà Nguyễn Phương nha nãy giờ lùi thụi lùi thụi gì cũng gửi được à, mấy chỗ nữa rồi đó gửi được mấy chỗ nữa rồi đó <laughs> em phạm thu giờ đang à, quẹo qua bên đây gửi tiếp cho bạn à, kia về trước xong rồi gửi mấy điểm nữa rồi giờ quay ghé qua đây dạ đưa cho bạn ấy về cho bạn ấy về trước Hiện giờ thì anh à, còn à, rau củ để sợ mai nó héo đó thôi để cho cho hết luôn với lại à, mấy bé sinh viên ở trong đây nãy cũng đang cầu cứu nè trong dãy trọ cuối đường luôn anh cuối đường đinh công chán nha phường xuân khánh dạ đưa cho bạn kia về trước à rồi quẹo trái Kim Úc Phước ơi em có hỗ trợ hẻm 388 An Khánh không Phước Dạ hẻm 388 là nhà em luôn đó ạ à. <laughs> Em gần ở đó luôn á Nhà em trong hẻm luôn xong ai qua cầu cứu cho nó gần nhà <laughs> Nhà em trong hẻm 388 đó ạ à. Rồi rồi ở đây Giãn cách ra Giữ khoảng cách ra Nãy giờ cũng kích lẻ mấy chỗ rồi giờ ờ, ở đây giải trọ của mấy em sinh viên này mấy em ờ, có 8 ờ, phòng mà 13 người mấy em lên danh sách hiện giờ mình ghé mình gửi nha đây để xuống 8 phần đi 8 phần 8 bao gạo Mắt cúp store ờ để đại mé rồi đi lấy ờ à, đúng rồi đủ chưa đủ chưa đủ chưa rồi ê có ờ, lấy lên phan đợi cái nha lấy ờ, bịch ờ, này nè cái có có một bịch này nó ít hơn tại khúc gần cuối đồ thì à, rồi bây giờ ai ai lấy trước tám phần ai lấy trước ai lấy cũng được chứ một bọc giày với một bọc à, mì trứng với bao gạo ờ đúng rồi với bao gạo rồi rồi ok rồi mì trứng đúng rồi rồi với bao gạo rồi xong 8 phòng em lấy hai bọc luôn đi em bọc nhỏ bên đây nè tại bọc đó nó hơi ít bọc bên góc góc bìa góc bìa kìa góc bìa này nè kế bên ừ lấy ừ hai bọc rau đi ừ tại nếu em lấy bọc đó là rồi với bao gạo tại hai bọc đó bọc nhỏ rồi bọc đó gần cuối giác đại Rồi, một rau, một gạo. Rồi. Gạo. Rồi, còn chị, chị hơi lỡ rồi lấy hai bọc gạo luôn đi. Rồi. Xong rồi phải không? Dạ. Chị là Nguyễn Hà đó phải không? Dạ, rồi nãy giờ ngồi ghi danh sách đó hả? Dạ. Trời ơi. À, thà vậy đi. À, danh sách đây là danh sách đây là có số điện thoại trơn đó. Có đủ hết mái ốp này là tên Duyên phải không? Dạ, Linh phải không? Rồi anh có danh sách tên mà. An tâm. Có có số điện thoại luôn. bạn xin số điện thoại kìa rồi rồi rồi tao tao quay được cái khoảnh khắc này rồi nha à, <laughs> sao mấy này nó đi sao sao dịch này không có nào ế nữa chưa xin cho anh thuận hả sao thằng nào cũng đối thừa nha thằng nào xin xong đã đối thừa cho anh thuận không à trời ơi rồi rồi xong xin giùm anh thuận nữa ha chụp màn hình gửi cho anh Hận cầu thủ không bằng tranh thủ đây người ta lên xe hết trơn rồi nhỏ đứng dưới xin số điện thoại xin giùm nha nó xin giùm anh thận chứ nó phải xin cho nó ờ đinh công chán ở đây sao chú khoan khoan để coi chú ơi thấy cái chú con quay đầu xe cái sao chú ờ, dạ dạ rồi từ từ để con gửi cho chú một phần lấy ờ, xuống lấy bao gạo đi với lấy phần mì trứng với lại gạo đưa cho chú đi <laughs> dạ dạ dạ để đi từ từ chén là chắc cái chị này quá sao chị chạy ra luôn rồi rồi đứng đứng đứng xa xa đi chú linh công chánh hay linh công chán gì phước cũng không biết luôn à dạ cái này cồn mà còn rồi chú lấy đi chú cái gì hả chị đâu có cho đâu tại ờ, thấy cái chú này à, thấy tội nghiệp thì cho thôi chứ đâu có phát đại trà đâu vậy đó hả <laughs> rồi à, cô à, cô nhà còn gạo còn gì ăn không còn xây sở nổi không thêm 14 ngày nữa đó xây sở nổi không vậy đó hả nhà nội chợ nhà nội chợ hả ờ, biết sao con mới cho cô không con nói không có cho gì cái tự nhiên cái cô đi đây đây, đây đi ờ vậy thôi không nói gì á mà không nói gì thì con sẽ quay lại con cho dạ rồi vậy nha cô nữa có cho con đôi dép đó nha con khoái mấy đôi dép về tổ ong vậy lắm á nè chúng đụng hàng <laughs> bạn Minh Giàu ơi bây giờ mình hỏi bạn cái nè chỗ bà cụ tai biến ở Hoàng Văn Thụ bạn mình có thể vô tới nhà của bà bạn của bà cụ được không vòng ở Hoàng Văn Thụ đi bạn Minh Giàu ơi chỗ bà cụ ờ, bị tai biến đó đó nãy giờ bạn farm từ lúc mà sớm tới giờ để mình coi coi ờ, mình sẽ vô tới chỗ của bà luôn nha còn lợi đó mà bạn ờ, nói không có dắt được thì mình đi về nha rồi sau đó lóc bạn luôn nha bạn ờ, Minh ờ, Minh Hoàng gì đó bạn gì đó hẻm 117 Hoàng Văn Thụ vòng qua Hoàng Văn Thụ đi vòng qua chỗ cái vòng qua đi thấy bạn ấy nãy giờ nói có cụ tai biến đó đó phải nói nó 117 117 hoài nhân hậu dòng lại đẳng cái nữa hỏi không trả lời mà cứ lên nói cụ tai biến kêu nhớ hoài ok mình sẽ vòng qua bển nha mình lợi vô tới nếu mà đúng thật sự bà cụ bị tai biến thiệt nhiều khi bà có tiền nữa đó rồi mất tiêu luôn rồi ok em đang chạy ra phải không rồi ra, ra em ra đầu hẻm 117 Hoàng nhân Thụ nha dạo này toàn là chơi cái chiêu sinh dùm không à cụ tay biến rồi bà cụ bị bệnh tim bà cụ này bà cụ kia không tại biết mình ờ, đánh lòng thương vô thương người già thì em sẽ vô tới ổ luôn à, ờ, chụp nhắc xuất hiện rồi hả không chuột nhắc thì mới gài cũng gần 10 ngày rồi chuột nhắt ờ, em còn gạo phải không chút xíu nữa anh vòng về anh sẽ gửi cho em phần rau nha rau với coi còn trứng với mì thì anh sẽ gửi nha em đứng ngay đầu hẻm ờ, liên tổ 1220 nha ừ. chỗ chuột nhắc bữa hổm hả chắc 10 ngày hơn quá không nhớ tầm cỡ đó cũng cỡ đó em ơi hẻm 125 anh mới ghé đặng anh mới cho cái bẹp anh đặng 3 4 phần 5 6 phần ủa anh 3 phần với lại thêm một phần cho cái chị hôm qua Nguyễn Thí đây rồi anh mới đi á anh mới qua bên đây đó em đừng có giả bộ vụ em hẩm hẻm 125 hẻm 125 là hẻm nó vô không có được em nãy em nói hẻm 117 thì anh sẽ lại hẻm 117 đó nữa cả anh nhớ ghé bà cụ tay biến nè rồi anh cách đơn giản nhất là anh cho em biến luôn rồi xong rồi đó lóc mệt đi chỗ khác đi anh đó mệt lắm nó dụ mình rồi đó nãy nó nói hẻm 117 hồi nãy nó nói 117 xong cái giờ nó nói là nó lại đứng ngay đầu hẻm 125 mà hẻm 125 là khu đó khu vùng xanh mình vô không có được mình vô không có tới nhà được thì nó sẽ kêu để ngay chỗ 125 125 nãy mình mới ghé mình cho mấy phần rồi đó 125 là phong tỏ ờ phong tỏ 125 vô không được cái nó từ 117 từ 117 giờ nó kêu mình chuyển qua 125 dốc láo đi chỗ khác đi luôn lóc chỗ lẹ dòng lợi trước khi lại đây là Phước đã à, đúng rồi 125 phong tỏ hồi nãy em mới ghé hẻm 125 đây em cho số nhà 125 sạc 9 125 sạc 11 125 sạc 12 và một phần gạo cho chị à, Nguyễn Thí hôm qua gửi bà cụ 70 tuổi và bữa nay thì bạn này à, lại nói là hẻm 117 ờ, hồi nãy là nói với em là hẻm 117 Hoàng nhân Thụ rồi anh em nói em đang chạy lợi thì kêu qua 125 qua 125 sao em vô được tức là nói dốc rồi chuột nhắc ra đi chị sao chuột nhắc ra đi bạn ơi mình vô tới nhà của bà cụ ờ, tai biến gì đó 117 đó cái thấy vậy rồi kêu mình qua 125 125 sao mình vô được xém nữa bị dụ nữa rồi dùng xanh anh vô không được luôn nha em nói chung là chỉ đứng tại chốt đầu thôi có đi tới em ơi có cách nào diệt chuột không nhà của chỗ này chuột quá gì bạn Liêm Trần ghé cho bà cụ 80 tuổi bị à, bệnh tim một phần đi bà cụ đó đâu bạn dạo này à, mấy cái bà cụ như dạo này không xin cho mình nữa mà xin cho bà cụ không à ok thì cũng được bà cụ đó đâu bạn liêm trần ơi cho mình xin cái địa chỉ à bạn liêm trần ơi cho mình xin cái địa chỉ ơi cho em xin rau được không anh không nha em còn cái gì ăn đó đi em ơi còn gạo đi, cái gì ăn gạo đi nha ăn gạo với ăn à, trứng mì đi nha có số điện thoại của bạn Liêm Trần này em bấm điện dùm cái hỏi đâu em 0901 097 0901 097 364 coi địa chỉ đâu vậy dạ, phải không rau với trứng á rồi rồi rồi ok rồi rồi cho em xin một phần cho bà cụ bữa hôm đó anh Phước cho em xin một phần cho bà cụ bữa hôm đó anh Phước bà cụ bữa hôm đó là bà nào ừ. lục nhát sinh màu sinh coi gần 10 bữa trước rồi bạn ơi 10 bữa 10 bữa hơn rồi bạn vậy là 91 ờ, bay lên đó chị trên đường quốc lộ 91 bay bà cụ hôm bữa bà cụ hôm bữa thở bằng ống đó anh bà cụ nào anh lại em luôn em nói đường dùm anh đi em ơi đừng có nói bà cụ hôm bữa bà cụ nào trời ơi anh một ngày biết bao nhiêu việc giờ anh cho từ bữa giờ biết bao nhiêu người anh sao nhớ nổi hết hẻm bốn Nguyễn Linh gần Sơn Hên quan địa phận hồ Môn bà cụ thở bằng ống ở hẻm 88 ở đường nào bạn ơi bên quận 8 không anh có em qua dịch anh mới lên nha em anh lên chở anh kiếm việc làm thôi chứ Cần Thơ này anh bể nợ với này anh đi bộ đội hẻm 88 bên bệnh viện phụ sản hẻm 88 bệnh viện phụ sản anh không có ghé nữa nha em hẻm đó lần trước anh ghé anh cho rồi anh cho người 200 ngàn rồi anh không có ghé nữa nha Duyên chỉ đến một lần thôi nha tốt nhất là đừng xin nữa hãy nhường quyền lại cho những hoàn cảnh khác khó khăn hơn và chưa từng được giúp anh chỉ đi gieo duyên thôi một lần thôi nhá chứ không thể nào mà nuôi được nuôi thì anh đã có anh một nùi và cụ bà cụ đang nuôi rồi còn muốn nuôi bà luôn thì đợi qua dịch đi nha qua dịch đi rồi anh xây dựng xong cái máy ấm đi rồi ờ, anh sẽ lôi bà về nuôi luôn hiện tại thì giờ đang dịch rồi anh không có nuôi ai chứ anh chỉ đi gieo duyên thôi nên mọi người cũng hiểu nhé không em ơi không có lên tới ô môn em Long Quang, cầu Bình, Thủy, Hoa, quốc lộ 91B. Dạ máy ấm mình xây ở trong ờ, gần ờ, cầu Sẻ Cui trong Phong Điền á, hướng đi ba xe nha cô chú anh chị. Nếu mà đi từ ờ, ở trên ba xe Ô Môn đổ về thì quẹo vô ba xe chạy tới gần ngã ba của kêu đó ngã ba Bông Giang. Tới ngay cầu Sẻo Cui nha. Qua dịch thước sẽ khởi công nha đáng lẽ ra là khởi công lâu rồi khởi công bữa 20 28 tháng 7 rồi nhưng mà dịch bữa giờ đình trệ là gần 2 tháng nay thì qua dịch đi những cụ nào mà các bạn biết mà không ai nuôi dưỡng thì cứ việc thầy ờ, phước khởi công xong phước cất xong thì các bạn cứ việc ờ, đưa bài về đây phước ờ, nuôi thuê người nuôi nha chứ không phải là phước nuôi thuê người chăm sóc nuôi dưỡng còn bây giờ thì phải chia sớt nhau phước không có nuôi ai hết em là sinh viên bị kẹt ở đường S7 ờ, châu, Mình đang gần tới Metro rồi nào bạn Bạn uh, lấy thì bạn chạy ra đầu nha Chạy ra đầu mây châu nha, tới ngay mây châu ngừng lại đi Xích nặng xíu Các bạn chịu ăn đó, chạy ra đầu ờ, đầu đầu mây châu nha Ủa, đồng xanh, đồng xanh là đồng xanh 2 là đồng yến cường nó khúc trên kia mà, hẻm 4 ừ, Ủa sao đi hướng này? đang vòng lại hả thì đang qua đồng xanh hả anh xanh hai với này mà đồng xanh hai là đó đồng xanh kia đồng xanh ba mà anh chạy về về hướng đúng rồi về đúng hướng này phải không là bên ờ, chỗ mà gần giải quán ờ, chiến a thái đủ hả đúng rồi. rồi làm việc mình bị sản mất mất ờ, định hướng google map lâu lâu cái cái đầu nó bị lót cho nó bị lắc rất mạng ừ, rất mạng em chịu ăn ra ngay đầu khu dân cư ờ, metro nha tại vì cùng tuyến đường em đang chạy tới nè thì sẵn anh gửi cho em luôn nha sinh viên bị mắc kẹt Dạ máy ấm ờ, xây dựng ờ, nuôi khoảng được 100 cụ nha Có bản thiết kế đầy đủ hết rồi Giờ chỉ đợi qua dịch thôi là khởi công không thôi là khởi công tới giờ chắc gần 2 tháng rồi Đấy, đang dịch dịch cái rồi à, bị đình à, trệ lại đúng rồi chịu ân chịu ân chứ không phải là chịu vân nha nghe chịu dân tưởng giống như trong tam quốc chí ngày nào về em coi tam quốc chí cho em tối về luyện phim luyện đâu tới gần 3 giờ sáng 4 giờ sáng giờ mới ngủ mà coi hoài coi hoài không chán coi tam quốc chí chịu ăn là ăn chay tự nhiên đâu chịu ăn nghe nó chịu dân cái đầu phi ngựa ra ha xảy ngựa ra cầm giác cây kiếm xảy ngựa ra cà lọc cà lọc cà lọc lấy uh, lấy lấy lấy bao gạo với phần rau mì đi uh... Ồ dạo này có phong trào xin dùm cho bà cụ xin dùm không vậy nhiều dữ dữ vậy ta Rồi đứng đó được em Anh tưởng em đang xảy ngựa chứ Nghe tên tưởng chịu dân chứ Rồi Trời trời trời trời trời trời trời trời trời, trời, trời xe tải ôm cua Ghê không rồi ok lấy đi em bà cụ ra lấy chứ tôi không ra lấy rồi hẻm ờ, liên tổ 34 là ở đâu bạn Nguyễn Cường nói dài khúc nào chút xíu nữa ờ, bạn ờ, xem livestream nha dài dài nha chút nữa mình về mình ghé đó luôn nha nói bà ra giùm mình nha ok bạn Long Phạm nha nói bà cụ uh, chuyển bi ga nha đáng đón xem livestream nha của mình đây nha mình từ đồng xanh này xong mình về đó luôn đó để mình uh, ghé uh, đây có anh này anh nói uh, ghé chỗ uh, bà cụ bị bệnh tim gì nè để mình vô mình uh, xem bà như thế nào 80 tuổi dạ đinh công chán ở ờ, clip trước chị ơi clip này là livestream thứ hai rồi chị hai ơi hẻm 4 này hẻm 2 xích trên kìa kìa kìa anh đứng kìa rồi ok hẻm liên tổ bốn kế bún ờ, quán bún đậu uh, ờ, mắm tôm uh, mạc trọng khoa đây đây không ạ à? anh xin giùm cho bà cụ gì đó không ạ à? đây rồi đi chắc uh, chắc giùm anh theo phần uh, rau củ với uh, phần gạo bà có uống sữa không anh rồi đợi em cái nha ở đây mình còn cái mọc không còn là tốt ờ, tốt vô mới sữa vô đây đi rồi anh cầm mọc sữa cho rồi lấy bà tay ờ, lấy 10 ờ, bịch rồi đây đưa đây khỏi cuộc lên em cầm cho rồi cầm rồi ờ, gì em cầm phụ cho rồi cầm rồi cầm giác bao gạo vô rồi để thì vô chỗ bà cụ bệnh tim bà cụ đó là gì với anh à kế phòng hả dạ rồi con cháu bà có ở chung không à đi làm bị kẹt bên kia hả bây giờ coi chừng coi chừng cái dốc đó nha rồi dạ. ba ha rồi rồi rồi được rồi để em vô trời ở trong trò mình nên vậy đó hả nè con gửi vào bịch sữa nha nè đem ra để ra đường rồi bà có uống sữa được không được mà phải không cháo với đường cháo với đường hả bà dạ. Trời nghe nói đau lòng gì ăn cháo với đường luôn á hả? Dạ, ăn cháo với đường. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 81 rồi. 81 hả? Dạ. Cái phòng trọ nãy đây bà ở lâu chưa? Dạ, cũng, cũng đã lâu lâu rồi, không có lâu lắm. Nhưng mà Vậy hả? Đợi, dạ, với thằng cháu thôi. Rồi. Dạ, cháu đi học. Ở đây nè, con gửi bà 500 ngàn nha. Dạ, với kèm theo phần quà nha. Dạ, con cảm ơn trời ơi con nhỏ xíu à bà cái xưng con làm <laughs> làm gì với lại đó là sữa gạo với mì trứng đó dạ. mình à, uống cho giữ hình sức khỏe nha bà dạ chú chú nhà chú ở đâu vậy dạ con hả dạ. thôi khỏi đi khỏi cần biết con là ai chứ vậy dạ, được rồi con cứ gửi cho bà vậy thôi dạ. vậy nha dạ cảm ơn chú nhiều dạ dạ dạ Trời, tối tâm quá mà lộ đi tội nghiệp quá rồi thôi dừng sức khỏe nha dạ. bà bà thứ mấy dạ thứ thứ ba chú à thứ ba ha rồi con chào bà ba luôn nha dạ, rồi rồi dạ dạ rồi đóng cửa vô nằm ngủ đi bà dạ. ờ, rồi dạ. rồi rồi ok nha anh có dùng rau củ gì không dạ. có lấy rau củ anh có nấu cơm không có. hả vậy, đi, vậy cùng em ra đây luôn đi em gửi anh uh, rau củ mình còn gạo không còn hả vậy mình lấy rau củ mì trứng ha chẳng qua là đem cho thẳng tới rồi tốn thêm tiền chứ đưa về đâu tốn thêm tiền phải không ạ à? <laughs> kệ nhưng mà vậy mà vui ừ. Thà xác minh vậy mà cho đúng người thì sẽ là vui, tốn tiền, không tiếc, không tức. Phước có cho bà rồi bạn ơi, cho bà 500 ngàn rồi bạn gửi cho ảnh ờ, rau củ đi rau củ với ờ, bịch gạo ờ, trứng ờ cái đó lấy hai bọc cho anh rồi để để nó đi cho anh đâu rồi dạ lấy giùm em nha anh còn gạo phải không rồi ok nhá rồi em chào anh nha không vô là đấu tốn 500 ngàn phải không <laughs> nhưng mà không sao điều đó là sẽ làm mình vui hơn còn hơn là mình gửi phần quà rồi mình đi thì chỉ là tốn có phần quà thôi đúng hoàn cảnh thì sẽ cho thêm tiền thôi có gì đâu Giờ mình về hẻm liên tổ 34 đi Có bà cụ đang đứng đón mình Hả? Ờ, thấy bà thấy nằm chờ queo à, trong phòng không có ai chứ Ờ, thấy nằm mà chùm cái mền lạnh nữa Tôi nhìn đã, tôi lại nhớ bà nội tôi Thì đó Bị bệnh tim nữa Đó, em cũng bị tim thấy trời lạnh khổ <coughs> ờ, bà có một người con và một người cháu nhưng người con của bà thì đang ờ, bên Vĩnh Long bị mắc kẹt bên đó luôn rồi cũng không có về được rồi người cháu thì nghe đâu học đại học mà chắc cũng <laughs> bị kẹt luôn ở đâu rồi giờ còn mình nên trong gì trong phòng bỏ khổ dịch bệnh tôi cũng mới biết bà nha chứ không có phải là clip uh, như mọi người uh, nhiều ờ, nhiều người ý là sắp đặt sắp xếp gì nha đây đây là livestream trực tiếp mọi uh, mọi sự việc thì nó sẽ là trực tiếp hết giờ Hiệp Phước sẽ gây quay trở lại hẻm liên tổ 34 à, cái hẻm à, gì 388 à, gì đó cũng gần nhà luôn rồi cái đường này đó nè đường nó xíu á một cái hình đỏ bà bà hỏi Phước ở đâu đó dạ, Phước ở đâu thôi không cần không cần phải không cần phải biết cái việc về sức khỏe tốt rồi anh Phước là ăn hết ruột ăn sạch cái ruột luôn thiệt như chị nói đúng biết tánh Phước là ăn sạch cái ruột luôn Phước nói chuyện chép chép chép vậy thôi chứ mà xong rồi hồi nó cũng quên tiêu à chị vợ anh Phước ăn sạch ruột anh Phước ừ. bụng nó sạch lép rồi dạ, dạ. <laughs> em đang rất là tư tưởng tại vì mình cứ nhận cái số điện thoại rồi chứ anh nhận xin mà xin có tâm vậy thôi tội bạn gì nãy xin cho bà cụ ờ, bạn Nguyễn Lon hay gì xin cho ờ, cụ nào nghe hẻm liên tổ 34 ờ, nói bà ra ờ à, nói ra, ra giùm mình nha lưng trần hả lưng trần bên bệnh viện phương châu rồi bạn bên viện bệnh viện phương châu đó ra luôn đi nha ở đây mình quẹo qua trước quẹo qua bệnh viện phương châu gửi cho cái chị uh, cho chị hay cái anh gì nè lưng trần gì nè lưng dạ, dạ. lưng trần bên bệnh viện phương châu ra giùm mình luôn nhá. lưng trần lưng trần tại ngay tiếng đường này mình quẹo qua bạn trước xong mình ghé cái bạn mà bên ờ, chỗ hẻm liên tổ 34 đợi mình cái nha mình quẹo qua đây trước tại bên kia nó tiện đường của mình tới ngã tư Nguyễn Linh mình quẹo trái qua Diệm Phương Châu xong rồi mình sẽ đi thẳng về à, liên tổ 34 Không Trang chị ngồi sau ăn phình bụng ra luôn <laughs> Bạn à, luôn trần ra cho mình nha Bên diện Phương Châu á rồi bạn uh, heo lùng trên xe là vợ anh nè à. lung heo á qua em kêu heo kêu tôi ăn cho mập mập đó hả kêu anh ăn cho bụng bự lên chị trời ơi trời bụng tôi bự chết luôn để vòng qua đây cái lỡ rồi vòng qua đây cái các bạn bên là bệnh viện Phương Châu mấy gài thấy bạn cũng nhắn tin với lại ngay tiện đường bữa nay ngay tiện đường phút trên này ở đây xong rồi mình gửi dạ. đâu có đó chưa qua cầu tới ngay bệnh viện á rồi xong rồi tới đó mình có cua mình ôm lại kêu anh Thuận ăn nhiều vô bụng bự ăn vô bụng bự như đâu, em đâu, nè đâu, Này, vô à, lấy lấy một phần để xuống đi ra xuống lấy một phần để xuống đúng rồi phải không ở đây ừ, rồi cho một bao còn bao chưa cho bà cụ rồi ok đó vừa đủ luôn về lấy phần mì trứng nữa đây cho hai bịch rau luôn hai bịch rau mì trứng luôn bạn ở hẻm liên tổ 34 ờ, nó chờ mình cái nhé Hồng Phát là qua cầu này tí xíu nè chị à, Hồng Phát dạ à, lương trần gì đó hả là chị phải không nè đây lấy giùm em nha rồi rồi rồi ok chị lấy hai bịch rau luôn đi nha ok vòng lại là còn đúng một phần gạo một luôn á quay quay qua vậy bữa nay cũng trăm phần trời ơi trời ơi xe nó chạy xe đông lạnh nó ban rồi ghê <laughs> mình thần ông muốn tấp vô lề luôn vậy không dám chạy không tại không thấy kiếm mình thấy bên đây thì nhìn bên đây không không thấy nó mà cho nên là tôi mới tấp vô đây biết nó ở bên đó rồi nó chạy vô còn chạy cướp thì gì, gì. bạn ờ, vợ thằng thịnh gì đó ờ, xin ờ, bốn phần gì đó thì bạn phải nói là ở đâu địa chỉ số điện thoại rồi nha bạn chứ bạn nói xin bốn phần cho cô chú khó khăn thì thiệt sự trong giai đoạn này mình cũng không biết bạn ở đâu là ở đâu chứ nha ghi rõ ừ xin bốn phần cho cô chú khó khăn hay là địa chỉ nào đường nào nhé giùm mình rồi nếu gì nữa thì mình để thêm số điện thoại ở làm sao à, chị Kim Út ở trọ đầu hẻm 388 hả Ủa em ờ, lúc trước ờ, em cũng trong 388 em trong 388 à chị đầu trọ thì phải là em ở trong chắc cái dãy nhà trọ ngay cái đầu mấy tiệm tạp quá vô nhưng mà ừ. hiện tại em hết gạo rồi chị ơi còn nếu mà chị ờ, đi bộ qua được thì đi qua bên chỗ mé bên khu đại ngân quán chỗ đại ngân phốt đi nha em gửi cho nha chị Kim Kim Út á em còn có một phần gạo để chừa cho bà cụ này gạo thì nằm ở kho ở gần tới chưa có bà cụ đứng trước cho chị xin một thằng hả tưởng chị xin trái thận của em chứ đi một thằng hả tưởng là xin cho chị xin trái thận ai mà lên xin trái thận của em là em bán thận luôn quá ý từ thiện biết bán thận luôn đây đây trời ơi rồi cái ngồi kìa rồi đây hả cụ này hả em này cũng bọc qua nhà mình được rồi rồi lại tốn tiền nữa rồi đó được rồi bà được rồi đứng đó đi đứng đó đi chị với bà là cái gì với nhau kế bên nhà hả lấy cho bà bịch gạo đi rồi uh, chị sách vô giùm bà nha chứ bà sách không nổi đâu cái chừng chừng ướt đó để mấy mé nó khô kìa ờ rồi mé nó khô lấy uh, lấy cho bà hai bịch uh, hai bịch luôn đi ừ hai bịch đó với lại hai ba bịch rau củ đi hồi nữa cho chị vô cho chị dùng luôn rồi bịch đó đường bịch đó với hai ba bịch rau củ đi rồi thêm bịch rau củ nữa rồi ừ đây con con gửi cho bà 200 ngàn nha dạ. nha bỏ túi nha bỏ túi mình dụng gì đó mình làm gì đó mình làm dạ dạ chị sách vô giùm bà phụ bà nhé rồi rồi ở đây đó em có để dư rau á chứ chị lấy bịch về mình dùng luôn nha rồi bà lấy đi bà bà sách nhẹ thôi sách mấy cái nhẹ nhẹ thôi còn mì còn gạo cho chị ấy sách dạ để cho chị ấy sách sách bọc mì bên đây nè bà rau nặng lắm á bịch tới mấy ký luôn á cầm không nổi đâu nè chị xách gạo với hai bịch trên kia đi chị có diện hồi nữa chị lấy dụng bịch rau nha rồi ok rồi rồi ok chị rồi xong về chị cái múc có ờ, lấy ờ, gạo thì ờ, qua bên em nha chị em còn được có mấy bịch rau củ à với lại uh, mì trứng cũng hết luôn rồi hên quá vừa đủ còn phần cho bà Ok em Nhật Minh hồi nãy bên uh, hẻm 125 anh gửi rồi hộ uh, 125 sẹt 9, 125 sẹt 11, 125 sẹt 12 với kèm theo có chị hôm qua mà thiếu gạo đó ông ơi em gửi thêm gạo với rau củ đã gửi cho bà cụ 70 tuổi á anh ghé gửi rồi luôn rồi dạ, à, nha ừ. ok ok để đi mai cái đường phạm ngũ lão đó với lại có có một cô à, cô trần gì xin cái cuối đường nữa đó ngay gần công an á lục lại cái à, cái bình luận đó có gì lưu lời mai mình gửi cho cô sau quẹo đi về mình thấy có cô đó cổ xin ngay gần đồn công an hoài đó cô trần gì đó ờ, chụp hình nó lại mai để cho cổ vô danh sách với lại bên phần ngũ lão luôn ok anh em nhật minh anh gửi rồi nha ra nhận rồi từ từ mình thấy mình cũng cho hết rồi các bạn ơi các bạn cứ an tâm nha bởi vì đừng có gấp đừng có hối và tuyệt đối là hạn chế đừng điện thoại cho mình nha mình nhiều việc đó mình không có nghe điện thoại được đâu nghe xong mình cũng không nhớ đâu chỉ cần các bạn nhắn tin về trang thôi nhiều khi mình tự động mình nhớ có duyên cái tự mình mở điện thoại lên mình đọc được cái là mình lưu vô à về tới kho rồi chị Kim Út nếu mà còn thì chị trả lời bình luận em nha để có gì em đợi kho rồi đây gì cũng còn chứ trứng đó sữa gạo mì đây khoai nè cô chú anh chị khoai này để tiếp tục cho ngày mai bữa nay dạng tấn mấy phước chia cho mấy cái bạn ờ, nhóm khác còn lại nhiêu nè còn lại chắc cỡ khoảng 800 kg á 800 kg khoai này mì quà vẫn còn gạo đó xô xô cái kho gạo trong đây luôn gán gồng cho con chú anh chị à, tới uh, hết dịch này cho thêm chắc ở uh, khoảng tầng nữa là văng dách hết đây rồi rồi thôi vậy bye bye cô chú anh chị nha hẹn gặp lại cứ việc nhắn tin địa chỉ trên đây là nhiều khi phước ờ, phước đọc được thì tự động phước sẽ ghé phước sẽ liên hệ